Này Người làm tớ chẳng thích ai Lại khiến con tin nơi đây chơi vơi Giữa môi cười duyên như ánh mặt trời Rồi Ngày từng ngày trôi qua như giấc mơ Mình trò chuyện cùng nhau qua Instagram Khiến tim mình ôi sao ngu ngơ Chỉ cần nghiêng mắt thôi Nhưng tớ đã không đủ cao đảm để nói hết ra Rằng tớ đã thích cậu thật rồi Nhưng chắc cậu cũng sẽ chẳng để ý đâu Mùa thu cuối cùng cũng qua Mùa đông thật nhanh rồi cũng sẽ đến Và mong ông Santa Claus sẽ cho mình bên nhau Giáng sinh đã đến nơi đây mà tớ vẫn thấy lòng xuyên sao Đường phố đã lên đèn khắp nơi cầu này đâu Giá như là chúng ta cùng đi chơi khắp nơi đêm Giáng sinh Vẫn sẽ là ước mơ của tớ thôi Này cậu ơi, giả sử đã đến nơi nơi giá như cậu ở đây thì tớ chắc chắn sẽ mê tới Đêm đông đến rồi, ở nơi của tớ lạnh lắm Nhưng nếu có nụ cười của cậu thì tim tớ sẽ đủ ấm Tớ luôn thích cách cậu nói và cách cậu chơi đàn. Những ngón tay lúc trên bàn phím cho ôi thật siêu phạt Còn lúc mà cậu chơi bóng rổ thì thật ai khỏi bàn Tớ nguội chết nhiều trong sự đáng yêu này mất thôi Chỉ cần nghiêng mắt thôi nhưng tớ đã không đủ can đảm để nói hết ra Rằng tớ đã thích cậu thật rồi nhưng chắc cậu cũng sẽ chẳng để ý đâu Mùa thu cuối cùng cũng qua Mùa đông thật nhanh rồi cũng sẽ đến Và mong ông Santa Claus sẽ cho mình bên nhau Giáng sinh đã đến nơi đây mà tớ vẫn thấy lòng xuyên sao Đường phố đã lên đèn khắp nơi cậu này đâu Giá như là chúng ta cùng đi chơi khắp nơi đêm Giáng sinh Vẫn sẽ là ước mơ của tớ thôi những câu chuyện đã qua cậu luôn bên tớ chẳng hề cách xa Và tớ biết rằng cậu sẽ luôn ở nơi đây tháng năm chẳng đổi thay cậu luôn bên tớ như sao chẳng hay thanh xuân có cậu thật tuyệt vời biết mấy